Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game tôi đây. Tôi là Tuấn Văn Cơm, rất vui gặp lại anh em Ui rồi cái bảng truyền thuyết này thì lại 9m tối thượng rồi, lại thông thạo 10 rồi anh em ơi Ây da Ôi được, ui rồi được quá Ui rồi thế này thì sao nhở Thế này thì... Với cái thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong ngày hôm nay Rất chi là thích hợp để anh em ăn miếng bánh, uống chén nước và chúng ta cùng nhau thưởng thức lại một siêu phẩm đến từ Tuấn Văn Cơm rồi anh em ơi Ôi dồi ôi, như này chơi cái gì cũng được anh em ạ à. Cố mà hưởng thụ, anh em nhòa <laughs> Đây rồi <clears throat> Ơ kìa, hai idol Có ông chào idol kìa, nhưng mà từ từ anh em ạ à. Chắc đéo đã là mình Đợt trước ấy, tôi cái này tôi rút kinh nghiệm rồi anh em ạ à. Rõ ràng nhá, cái đợt trước cũng tung tôi cũng vào một con game cũng có người là chào là chào idol đấy Xong tự nhiên mình lại hăng hái Mình lại cứ tư, tư tưởng là chào mình Mình lại bảo ờ, chào, chào bạn Xong cuối cùng có phải chào mình đéo đâu Xấu hổ anh em quê quê lắm Bây <laughs> giờ từ từ anh em ạ từ từ Nhắc đến tên chính xác tên mình thì mới chào thôi nhá Chứ còn chắc đéo đã đến lúc mình mình lại nói mình lại nhận là mình Mình chào lại thì cuối cùng lại đéo phải mình thì nó lại quê à đây rồi tuần cơm im lặng thì chắc là mình rồi <laughs> được cái trao lại thôi <laughs> tôi cứ tưởng là lại có cú lừa như đợt trước mẹ dã man Đấy, mình cứ hăng hái mình cứ hăng hái là mình mình cũng ờ, kiểu rất là kiểu ờ, gọi là là là gì liềm lở trước những cái đón nhận của anh em thôi nhưng mà nhiều khi của ông ông đều chào mình đâu hoặc là ông chào mình nhưng mà cuối cùng khi mà mình đáp lại thì lại lại lại không phải là chào mình <laughs> buồn cười này đấy anh em ạ nên là cứ phải cẩn thận đấy, cẩn thận cho chắc có chào đúng tên thì mới coi như là trả lời thôi anh em nhá <laughs> rồi ok thì chắc là chào mình rồi thế thì hợp lý nhà chào lại đó ok ừ, tầm này thì nói chung là cái bài này thì chơi cái gì cũng ok anh em ạ à. anh em nói chung là tôi lại nhắc lại em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá cứ chuẩn bị tinh thần cho một siêu phẩm thôi rồi xem chơi cái gì <clears throat> chứ còn tầm này thì nói thật với anh em là sky breaker <laughs> một cái gì đấy ui rồi thế cái trận này nó đúng là mang cái tầm nó tầm vũ trụ rồi anh em ạ thế này là nó là tầm vũ trụ rồi thôi sao sao sao sao sao chơi cái đéo ở đây cho nó hợp lý đấy anh em đồ này ok có chém lan anh em ạ chốt luôn cái chém lan chơi assassin đéo nó nhiều được đấy <clears throat> được đấy được đấy assassin đang được bắp anh em assassin đang được bắp mạnh luôn Nhà sản xuất ờ, nhà sản xuất nhà phát hành đợt này là bắp hơi quá tay cho assassin. Được, hợp lý luôn, được chơi assassin. Đúng rồi. Rất đen cho anh em Coi như là anh em vừa chào tôi Thì anh em gặp tôi Anh em còn áp cấp lên Và anh em chắc gì anh em đã thắng Ồ thắng không Thắng không Thắng không Sky Breaker mà Ok không Ờ đéo mẹ Đừng mà thua nhá Đừng mà thua nhá Ủa tí thua Mày qua lém chúng vào cái con thỏ hú hồn <laughs> cứ, cứ, chắc ăn cứ chắc ăn là thắng áp cấp cũng ghê cũng ghê đấy anh em rất tiếc là tôi còn ghê hơn <laughs> ok <clears throat> rồi áp cấp là đỏ ngon đấy chứ nhở đỏ ngon đấy chứ nhở hai đỏ và hợp lý đó đỏ thì ai chơi ừ, tôi đang chơi tôi chơi đây lại bảo ai chơi đỏ thế thì nó mới siêu phẩm được nó mới sắp có siêu phẩm cho anh em xem được <laughs> ok Úi rồi thế này thì tôi nghĩ là cái chuối này chắc nó dài lắm đây <clears throat> tầm này ra ờ, lổ thêm một con assassin nữa này nó up 6 hai đỏ kẹp assassin ảo à, ảnh thất nộ ôi rồi kinh quá nhở đội hình nói chung là chắc kèo sức mạnh rồi ok vẫn đéo ra assassin à Assassin nó nhiều lắm mà Assassin thì thiếu gì đâu nhở Cái tầm 2 tiền thì có ốc Có rồng mập các kiểu Hay là chơi Hunter Bài cho giống chơi Hunter thế như này Ủa Bài này lại chuyển sang chơi chơi chơi uh, Ego Seed hả Không anh em ơi ghép cái chém lan mẹ rồi <clears throat> Không chơi tạm mới mua hunter chơi tạm mới chứ còn từ tầm này thì bây giờ ghép cái cái cái cái chém lan mà bây giờ chơi hunter thì vứt cái chém lan cho con nào không không được ghép một cú ghép hơi vội một cú ghép đồ đi vào lòng đất của tuần cơm xong rồi hơi sớm anh em ạ <clears throat> căn bản là nhìn trông cái con sky breaker nó, nó, nó, nó to quá đầu game cứ chắc mẩn chơi được assassin nhưng mà đã có vẻ như là cũng chưa đúng lắm Assassin lửa Cho con siêu xin giống mật, Ui mẹ vẫn đéo con xin này Assassin lửa rồi Lại ra con súng Đây đây đây đây đây, đây này Thôi chết rồi Ôi rồi thế này thì mẹ ghép cái chấm lan thì bây giờ thôi anh em ạ Mặc dù là tôi thấy là trông cái bài nó giống chơi 6 Hunter sớm vãi đài luôn Giống thật đấy Ui cái con súng ở đây bây giờ chả nhẽ lại ấy à Chả nhẽ lại bỏ con súng đi à Không cho cái tầm này Nào đây Ui đau đầu quá nhở à, Nhiều khi là nó, nó, nó cho bài nhiều quá Nó cũng đau đầu anh em ạ Cái tầm này có lên áp cấp không nhở Ui cái thằng kia nó có con cây hai rồi kìa Chết rồi Phải quá chưa gặp Tầm này tôi nghĩ là Đẩy cấp kẹp đỏ thì cũng ngon Đẩy cấp kẹp đỏ vào sớm Này nó có con súng bây giờ Chả nhẽ lại round sau lại ra thêm cái con rồng nữa Con rồng ba tiền nữa Ô Ra con rồng ba tiền là đủ mẹ bộ 6 hunter rồi Assassin vẫn chưa ra nhá Thế nó có lừa không nhỉ Đùa Thiếu dùng mập này Trời ơi Thì ghép đồ sớm quá Ghép đồ vội quá Tuấn ơi Ghép cái cái bắn chém lan thì có phải là ngon rồi không Chết thật Bắn hai tia là ngon rồi đấy Ghép cái chém lan ngu người luôn anh em Tí nữa mà nó lại không ra assassin Ui rồi bây giờ đến 8 round rồi mà vẫn chưa ra đủ ba con assassin này anh em này Skybreaker khá lùa mà tại sao tôi lại không nghĩ đến Tôi không nghĩ đến cái con ảo ảnh Mà tôi lại cứ nghĩ đến cái con Skybreaker này Để tôi ghép bộ Assassin nhỉ Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ là cái con ảo ảnh này Xong rồi chúng ta chơi Ego Seed Kẹp Hunter nhở Sai lầm Đấy, mọi sai lầm đều phải trả giá Đuôi rồi ôi, đúng thật luôn anh em 6 Hunter đây này Còn mẹ lừa rồi 6 Hunter thật anh em ơi Chết mẹ, bây giờ chơi lại ấy à 6 Hunter à, thế này thì yếu hơn không Này yếu hơn không 6 Hunter không thì không có hai sao thì yếu hơn anh em ạ Thôi để đợi, đợi lên 7 đi Nhé Như này thì yếu hơn Để 6 Hunter ừ, Ok Thế này thôi anh em Tôi nghĩ là Skybreaker vẫn mạnh hơn Nó hai sao mà Bây giờ mà mình thay vào 6 Hunter toàn một sao mà chả may mà nó bị bớ mấy con co không có đam có khi lại toang Thôi cứ từ từ đã cũng chưa biết được là chơi gì nhưng mà tôi vẫn đang muốn là chơi assassin anh em ạ về căn bản tại sao mà chúng ta lại lại lại lại không phải chúng ta Chúng ta đéo đâu Chúng ta đéo đâu Tôi chứ Tôi chơi mà Có phải anh em chơi đéo đâu Đéo hiểu sao tôi lại chơi Với căn bản là đéo hiểu sao tôi chơi Đấy là anh em đéo hiểu còn tôi hiểu nhá Tôi hiểu đấy rồi Assassin đây rồi anh em ơi à, Nhưng mà 6 Hunter đang mạnh cái lý do mà tôi chơi là bởi vì bây giờ nó bắp assassin lên anh em ạ Nó vừa bắp quả 700% đam Chém 700% đam nó mạnh 700% <clears throat> đam phát chém đầu tiên với 9 assassin Vừa được nhà phát hành bắp xong Mạnh lắm là bây giờ nó đang tín uy tín anh em ạ Trong khi Egosit thì trận này không có 7 Không có 7 Mà đã không có 7 thì tôi đéo giờ chơi Nói cho nhanh Đấy, Riêng cái bộ này phải có con 7 vào thì nó mới uy tín được Ở level 10 Chứ còn kẹp mấy cái con 5 tiền vào đi nó cũng không ăn thua Bởi vì thường thì tôi vẫn chơi là con Exit Ranger làm con co cơ Nếu mà chơi Exit à, Rồi cứ nói chung là cứ 6 Assassin thì mới gọi là uy tín Chứ còn bây giờ chưa có 6 Assassin thì chúng ta cứ chơi tạm 6 Hunter thôi nhá 6 Hunter tôi nghĩ là ổn áp ở cái cái cái những cái round này Bây giờ mà có 6 Hunter này Nhưng mà tuy nhiên là 6 Hunter bây giờ chúng ta chưa lên được hai sao chưa lên được hai sao thì cũng hơi sợ <coughs> đồ được đấy đồ được đấy cho hai que <coughs> hai que có hút máu ờ, rồi còn rơi ra là cả một cái giáp phù hợp đấy đồ rất là phù hợp với chơi assassin round sau thì chúng ta <coughs> chúng ta chắc là tôi nghĩ là tôi không áp cấp cái thằng tiếp theo chúng ta gặp nó là một cái thằng chơi um, Grieto mới có level 5 rồi, Rồi cứ làm cái hút máu trừ giáp lại anh em ạ Cho nó chắc Ok Có đồ là, là đấm được thôi Chứ không không cần thiết là phải up cấp ở cái đao này Grieto Tôi nghĩ là Grieto ở level 5 này chắc là cũng chưa ăn được tôi đâu Chưa ăn được tôi đâu Co thì cứ phải co nó cũng phải mạnh mạnh cơ Chứ còn co mà vẫn chưa lên được hai sao thì cũng chưa ăn được Ok <clears throat> nói chung là ổn áp rau sau áp cấp cái là đưa lên đưa lên 7 kẹp 6 hunter vào liệu có mạnh hơn không nhỉ tôi cũng đang nghi ngờ khả năng là lên 6 hunter 6 hunter mạnh hơn có mạnh hơn không Bây giờ mà ra lũ quả 6 assassin thì có khi nó lại uy tín anh em ạ 6 Hunter chưa chắc đã mạnh hơn đâu về căn bản là, là cái bọn này 6 hunter toàn một sao trong khi đấy có hai con hai sao là khá to có đồ bây giờ mà cho ra đồ vứt vào con nào cho nó hợp lý đây bây giờ chả nhẽ lại vứt cho school hunter à để chơi được những cái đồ đó thì nó hơi phí nhỉ tôi nghĩ là như này vẫn mạnh hơn kẹp được hai đỏ hai đỏ hai gersit hai đỏ hai gersit này mạnh hơn đấy Chỉ chơi ba Hunter thôi Có thêm mấy con ảo ảnh nó cũng có cả khống chế nữa mà Khống chế nó rất là uy tín đấy nhá chứ không phải không đâu Nhiều khi là ừ, như ở late game ấy là tất cả là phụ thuộc vào khống chế là chủ yếu Đây là vẫn ở giữa game nhưng mà nó vẫn là uy tín Ui mẹ ra về lo rồi này Vậy là Không anh em Tất nhiên là cũng sẽ có cái line up của level 8 nó cũng khá là mạnh 6 assassin với cả hai kira ừ ờ, nhưng mà thôi đéo nhá tôi có cái bộ hay hơn để yên đấy hôm trận này tôi nghĩ là bình tĩnh hai Greater anh em ạ hai Greater chơi một cái bộ counter của bọn Greater chơi một cái lineup counter của bọn Greater thì ngon Greater càng đông càng vui nhá từ từ bình tĩnh <clears throat> nhưng mà cái thằng Greater có vẻ khá mạnh tôi đéo hiểu có ăn được không mẹ Thằng Greater mà cái thằng nguy hiểm chứ không phải cái thằng cháy kia đâu anh em ơi Ui mẹ cặp luôn rồi kìa Thôi mất mẹ chuỗi rồi Vừa bảo Vừa mới nói rất mồm ra mồm thối thật đấy Đùa Ăn thì đéo thằng này Con ốc lên ba à lên hai sao rồi anh em ạ Đỡ thì đéo là được Riêng cái đội hình Greater mà có tầm khoảng ba con hai sao thì làm chùm rồi Thế này khả năng thằng này nó cắt hai cái chuỗi thì căng đấy nhở Greater xanh này Trận này hai người chơi Greater Để đấy, cứ bình tới, <clears throat> Không chơi 9 Assassin anh em ạ Trận này không chơi 9 Assassin Bạn em, đây rồi, đủ 6 Assassin rồi Trận này chỉ chơi 6 Assassin thôi 6 Assassin thôi anh em ạ Mặc dù là tôi cũng rất là muốn chơi 9 Assassin để anh em biết được cái sức mạnh của bộ 9 Assassin ở trong cái meta mới vừa update cực kỳ mạnh luôn tôi nói thật nhưng mà đéo có gấu chuyện này đéo đéo ra gấu đéo cho xin được cái con gấu hai tiền để câu gấu ra nên là thôi nha anh em nhá thôi chín assassin mà không có gấu thì cũng không mạnh đấy chuyện này nhiều gladiator sẽ phải chơi một cái line up counter của bọn gladiator vào giai đoạn late game còn chắc chắn là tôi nói thật với anh em là cái tầm này tôi tôi là sẽ có mặt ở chung kết rồi chứ không nói nhiều Tầm này chắc chắn là có mặt ở chung kết Nhưng mà chung kết thì đánh với ai thì khả năng là sẽ là Grioto Khi mà trận này trông Grioto to quá Trông Grioto trận này bá vãi đái luôn Thật sự là như thế Đây này Kể cả cái ông này Eco rồi ông bắt đầu đấm từng thằng một luôn rồi Trận này bọn của Grioto to Đầu game anh em ạ Mà cái thằng ở cái Nó có chuỗi đây kìa Mà chuẩn bị tôi nghĩ là nó sẽ cắt thêm cái chuỗi nữa của cái thằng top 1 đấy Tầm này bây giờ Gladiator bốn con 3 sao đi à bốn con 2 sao đi của cậu. Của cậu đấy. Tầm giữa game này là của cậu nhưng mà late game thì cứ từ từ Ui nếu phải là bốn con mà là tới 6 con 2 sao anh em ạ. 6 <laughs> con 2 sao rồi thôi. Tôi nghĩ là cái game này nó bây giờ nó không phải là giữa game mà của cậu nữa mà cả cái game này nó là của cậu rồi. <laughs> Dã man. Mẹ sáu con 2 sao luôn. 6 con 2 sao ở round 15. Quỳ. Chơi thế thì ai chơi được đấy Đùa chứ Cái bài của tôi ấy, nhìn đầu game thì tưởng to anh em ạ Xong cuối cùng thì nó lại đéo ra Assassin để chơi à, đấy, Bây giờ mới ra Assassin thì nó lại bị muộn rồi Tầm này nó yếu rồi Tầm này 6 Assassin mà chỉ có mỗi Skybreaker lên 2 sao thì ăn thua gì Tầm này ốc ép các thứ để ra phải 2 sao rồi chứ Bây giờ mới ra gấu tôi muộn rồi anh em ạ Rồi Ra gấu bây giờ chán đời thật đấy Thôi cứ bỏ vào câu tí vậy Nhưng mà tầm này muộn rồi chắc không chơi được 9 xin đâu Mà nếu mà 9 xin mà ra gấu ấy thì cũng chơi đấy Bây giờ mà lổ con gấu assassin thì cũng chơi nha anh em nhá Lổ con gấu assassin ra thì 9 assassin nó lại clear, greater nó lại uy tín luôn Có đồ luôn cho gấu assassin Nhưng mà thường ở chơi assassin cái tầm này là bắt đầu đuối đuối là phải còn có có khi phải kẹp eco vào chứ anh em ạ được cái là tôi lại có cái con ảo ảnh này nó lại cũng hay ảo ảnh này này đấy chúng ta kẹp cái con ảo ảnh này vào giữa kẹp con ảo ảnh vào giữa hàng assassin là cứ con nào mà nó bị con ảo ảnh nó sờ swap rồi chắc chắn nó chết rồi sờ swap cái là chết luôn ấy à, em thấy không sờ swap và con cm hơi đần một tí nhưng mà không sao đấy cũng là một phát là một hit chết luôn <laughs> giúp chúng ta có thêm lợi thế về mặt nhân sự ở trong game <laughs> tự nhiên lại ờ, hơn đối thủ một con thì cũng ngon nhưng mà nói chung ấy là tôi thấy là cũng ơ ờ được được được được cắt chuỗi thằng này ui mày quá tôi không để ý lại thôi thế là chúng ta lại cắt chuỗi được ở cái thằng này thế nào là được rồi thế cũng hơn đỡ đỡ bị cái thằng kia nó cắt chuỗi anh em ạ chứ còn nếu mà để Greater cắt chuỗi thì nguy to Đấy, cứ mua sẵn uh, ờ, Wizard rồi biết đâu lại lổ hay ra hai con gấu ở mấy cái round tiếp theo thì thôi chấp nhận kẹp Wizard vào luôn anh em. Kẹp Wizard vào lấy uh, lấy uh, cái con gấu assassin hay sao? Đấy. Kích hoạt bốn gấu nhá anh em nhá. Mua sẵn, mua sẵn này kích hoạt bốn gấu. Biết đâu đấy rau sau đấy làm một con ra thêm một con gấu đá rau sau nữa ra con gấu assassin thì nó lại ui giời, nó lại uy tín luôn rau tiếp theo chúng ta có bốn gấu ở level 9 bốn gấu 6 assassin hợp lý luôn anh em ạ bốn gấu assassin ấy kẹp hai wizard vào được luôn <clears throat> tính trước tính trước <laughs> mẹ nhưng mà nghi lắm tầm này ra 17 rồi anh em ơi đâu, có đâu có còn sống sủi nữa đâu mà hy vọng có một con gấu assassin nhưng mà biết đâu đấy đều bất ngờ <laughs> biết đâu đấy đều bất ngờ nó lại một phát là phọt ra hai con thì thôi thôi khó <clears throat> rồi chín assassin chỉ chơi nhá anh em nhá chỉ chơi khi mà ra gấu assassin thôi còn không là tôi sẽ bỏ trận này đều có con ta anh em ạ trận này không có con uh, con con phantom queen cũng không có còn uh, à, Silent Assassin Chính vì thế nên là cái việc mà chơi 9 Assassin thì nó phụ thuộc vào cái con gấu Assassin anh em ạ Nhá <clears throat> Rồi Ok Trận này mà không có gấu Assassin thì chuyển một cái bộ khác cũng ok cho anh em xem Chuyển một cái bộ mà phải nói là có thể counter được vào Greater đấy Rồi tiếp theo gặp thằng nào đây Tính cái ra 19 em gặp thằng nào <clears throat> Vậy là round 19 chúng ta sẽ gặp VN Lóc Cóc VN Lóc Cóc Đúng không? VN Lóc Cóc VN Lóc Cóc chưa gặp <clears throat> Ok Ơ rồi thua Không Thua làm sao được Mấy con gấu uy tín thật đấy Một sao mà giữ máu phết nhờ VN Lóc Cóc chỉ có đỏ Kẹp heo vào giữ máu tí anh em nhá cái tầm này đuổi lắm rồi anh em ạ Tầm này đuổi rồi đuổi rồi đéo ra gấu đâu Chuyển anh em ạ Chuyển nha anh em nhá Sáng tiền có mấy cái con uh, con con nguy giặt ở đây Mày Chơi chuyển sang chơi gót luôn <laughs> Gót được không? Được đấy <clears throat> Gót được anh em ạ Gót được Anh em cứ bình tĩnh Chơi gót counter và glitter Vẫn ăn được đúng không? Được, chắc là được, vẫn ăn được 6 assassin thì nói chung là tầm này Nó vẫn không phải là yếu quá đâu Nó vẫn có thể chơi được Ok Gót này bốn gót sáu assassin 4 God 6 Assassin ở level 10 à Đúng không? Đúng rồi Đúng rồi 4 God 6 Assassin ở level 10 Cho con gấu này một rau nữa Anh em nhá Cho con gấu một rau nữa đi rau sau khi kẹp hai con Eco vào Cho chắc Tầm này chỉ kẹp hai Eco vào thôi anh em ạ Bắt đầu đuối rồi Yếu lắm Ốc còn chưa lên được hai cái này Bây giờ cái con co nó đang là con Sky Breaker Cay thật Này được không? Thêm trừ giáp Thế này thôi nhỉ? Có nên up 9 cho thêm một con eco nữa vào không nhở Tôi sợ quả này mất máu hơi nhiều Nhưng mà thôi từ từ để một round đi để tính ấy Một round đi Trông cái đội hình bây giờ nó khéo quá rồi anh em ơi Trông nhào khéo thật đấy Cướp điên luôn Hay quá, mẹ Berlin đúng vào cái lô Được đấy <clears throat> Nhưng mà nói chung là đấy nó chỉ là gọi là giảm nguy cơ mất máu thôi Chứ còn tầm này thì ăn được ai <clears throat> May là giết được cái con con con cây ba sao của Berlin đấy anh em Cây ba sao Berlin luôn ạ Dã man thật sự Thôi cái tầm này thì uh, ờ, up dần lên chỉ nó vứt thật vứt luôn Hai con eco cho chắc anh em ạ Tầm này tôi sợ lắm rồi chống đuối lắm sẽ không có nhiều cái lần may mắn như cái cái round vừa rồi đâu cái round vừa rồi ừ, quá là may mắn luôn ao <clears throat> chỉ luôn chắc round vừa rồi may mắn là cái con cây nó vừa linh vào đúng cái lô chúng ta giảm được khá nhiều máu luôn chứ còn quả đấy mà không không ăn cái con cây thì chắc là cũng tràn nhà cũng phải 15 20 máu tầm này đam ở đâu ra đây khi mà toàn một sao trông cuốn củ lạ thật Đi gặp thằng này chắc mất nhiều máu này Gấu mết hai sao Ôi rồi ôi Nhìn trông kìa Nó đẩy cho Thôi rồi luôn Level 10 Dã man Đây quả eco thành công rồi đấy Eco gấu thành công luôn <coughs> Cọc phát Kẹp cọc này Chuyện này nói chung là bây giờ cứ phải bình tĩnh đã Cái đoạn này, cái giai đoạn này là phải bình tĩnh em ạ Đấy, nhìn thì thế thôi nhưng mà đầu game cứ cười sờ rồi cười cười sớm Cười sớm đi bây giờ trả giá này Bây giờ đéo ra con, con một con assassin nào luôn anh em ạ Cay thật Đúng kiểu như là cười sớm ăn gì ấy cái cái cái cái gáy sớm ăn gì ừ. cái sớm ăn gì là có thật Dã man thật sự Thôi bây giờ cứ từ từ thôi Nhẹ nhàng tình cảm là bây giờ cứ dần dần là lên 26 là lên 10 thôi anh em 26 lên 10 kiếm co 4 tiền mà tôi cũng nói luôn là cái co trận này thì chả có con nào đâu Nó chỉ có mỗi con cáo thôi Bởi vì là Sai Linh thì không có Sai Linh không có Phantom Queen cũng không Trận này chỉ có co cáo thôi anh em ạ <clears throat> Co là con cáo thôi Được không? Ui vẫn ăn được thằng Glitter này Bằng một cái lý do thân kỳ rồi đấy mà tôi vẫn ăn được thằng Glitter được ấy nhờ Thằng Greater này có vẻ như là không được xanh cho lắm Đúng thật Trông khá là leo khèo so với cái thằng còn lại Nhưng mà trông có vẻ như là tôi đang đang thấy là cái bọn 9 ép có vẻ hơi ghê Tự nhiên lại nói đâu ra cái thằng 9 ép thế nhở Mẹ Bây giờ mới để ý anh em không có đồ Chúng ta không có đồ chống ép Hơi căng đấy Vớ vẩn gặp thằng 9 hẹp nó đẩy thôi sấp mặt luôn <clears throat> Hy vọng là sẽ không gặp thằng 9 hẹp sớm Mà nói chung là bây giờ cũng phải kẹp hai con eco vào thì nó cũng sẽ đỡ đi một chút Có cả bit à Ui bây giờ tôi coi như là tôi Gặp thằng nào tôi cũng bị đẩy Yếu quá <clears throat> Tầm này yếu quá rồi anh em ạ Tuy nhiên cái đầu game chúng ta giữ máu khá là tốt Tầm này tầm này thì vẫn khả năng là có thể là chấp nhận đốt máu được Thôi được rồi, 26 là đủ tiền up 10 ông roll kiếm 4 tiền anh em ạ. Với cái tình trạng mà bài nó cứ ra kiểu lắt nhắt thế này ấy, assassin mấy cái con hai tiền mà nó không chịu ra thì thôi chơi xác định chơi 4 tiền luôn nhá. Chơi 4 tiền thôi. Mẹ ơi nhìn trông Ui Trông có vẻ Ui ôi Lại bullet like 3 sao mẹ rồi Thôi chết rồi Thế thì căng rồi anh em ơi chín ép vô địch chín ép vô địch Cái bọn chín ép là nó counter Greater lắm Mà nói chung là cái bọn chín ép là nó counter mấy cái thằng đánh tay như, như chúng ta ừ, Mình cũng Assassin rồi cũng là đánh tay đấy Đánh tay đấy Chín e với counter G là rõ rồi Đấm bao giờ nó mới trúng để mà trói được à, 9 e hơi to nhá Lên được cái con Con con con live bullet live ba sao Thỏ sắp lên được ba hơi căng anh em ạ <clears throat> Cấm đánh luôn Chuyện này không có đồ chống lé Chỉ phụ thuộc vào cáo thôi anh em ạ Skill của con cáo thì nó Nó đâm vào là nó không bị trượt Nó chắc chắn là nó đâm trúng Đấy cứ tung skill chuẩn thì là đâm trúng thôi Kèm theo kết hợp với cả chém lan là cũng clear được Clear được bọn ẹp Đấy, Lý thuyết thì là như thế Lý thuyết là như thế Thực hành thì không biết Nhưng mà chuyện này khả năng là về God anh em ạ Về God, God Assassin Ừ đây rồi, gặp ẹp này Để rau này chắc đẩy nó tràn nhà Mà không sao, máu vẫn còn đủ để có thể chịu được hai lần như này nữa hai lần như này vẫn chịu được <clears throat> Ui Được đấy Nói chung là cũng thế này là cũng gọi là tạo ổn rồi tạo ổn rồi 17 máu anh em ạ Vãi cực thật Chịu được hai lần Ơ Ra con Calong mà chơi không Đang có gót này Đang đang có bộ gót ở đây rồi Đang có bộ gót ở đây rồi Chơi luôn Được không Tôi nghĩ là lên hai sao luôn thì chơi anh em ạ Có trứng ở đây rồi Đập luôn anh em Giữ máu Ui bây giờ mình có con co này <clears throat> Rồi dồn đồ cho Calong thôi anh em Dồn cho Calong chơi tí Bây giờ mới gọi là có co ở chuyện tử này Ui rồi ca lông lại không được chuyện <laughs> Vừa ra ca lông Mẹ gặp ngay biết nó kẹp Doom Thôi lại không được chuyện tử Rồi đổi cho ca lông sấp mặt luôn Đùa cay đấy nhờ ừ, mẹ, Cay thật đèn thế Chuyện này nó cứ làm sao ấy anh em ạ Mặc dù là những cái tính toán nó thuộc về phạm trù Nó gọi là chiến thuật nó cực kỳ là sâu sắc ở Trong trận đấu này Ôi thôi chết rồi Đấy lại phí rồi Phí quả độc trứng cho ca lông hơi phí quả trứng tiếp theo thì tôi chỉ dành cho con, con cáo thôi anh em ạ trên này thực ra ca lông đánh giá là không cao khi mà không có đồ chưa có bờ linh đánh giá ca lông là không được cao cho lắm anh em ạ <clears throat> Bây tôi cũng chưa biết là bây giờ ra con ca lông này có khi lại chuyển về chơi như kiểu sáu assassin rồi kẹp các thứ sáu assassin kẹp uh, warlock rồi kẹp uh, ờ, bom này được kẹp exit Ờ, tầm này như thế này thôi vậy thế thì thôi lại từ từ đã gót <clears throat> thì chắc là sẽ, sẽ phải chơi đấy tính toán là là, là counter và gladiator từ đầu rồi anh em trận này gladiator rồi kể cả ép này cũng phải chơi gót thì mới ăn được anh em ạ chuyển sang gót assassin mới ăn nổi không có đồ chống chống ờ, chống chống lé khó lắm không có đồ chống lé rất khó chơi Đấy, không ăn được đâu khó lắm. mà thế này gọi là gọi là form được đội hình 6 assassin đây rồi cáo rồi form được cái đội hình này có kẹp vào exit rồi kẹp bom vào thì rồi cũng là gọi là giữ giữ được máu đã anh em giữ được máu tầm này nó là hạnh phúc rồi đây rồi <clears throat> ốc ốc này chắc đưa lên hai thay uh, thay skybreaker về lòng thôi ui ra ngộ không à hay chúng ta chuyển qua đá về assassin nhỉ 6 <clears throat> assassin bình thường mà 6 assassin bình thường không có cửa ăn đâu nói thật là chỉ bây giờ gọi là ra tôn lộ không thì thôi, thôi, thôi mua tôn lộ không đã không thì nó lại lãng phí con tôn lộ không này đấy rồi cáo lên hai đập trứng luôn về cơ bản là có tôn lộ không này cũng đéo ăn thua đâu tí chơi với ép đấm vô trúng được đâu mà mà tung một trưởng <clears throat> khó lắm Trận này gọi là tạm thời thôi, tạm thời thôi Ra tôn độ không hai thì tự ra thì chơi Chứ còn gọi là cho tạm vào kẹp Gọi là thêm được cái Celergy ờ, beat vào thôi Ui đéo ăn được thằng này luôn đấy À được không? À được không? Được Trận này ờ, chúng ta phải phụ thuộc vào con cáo Con cáo ấy, nó tung trưởng thì nó còn đánh trúng được cái bọn hẹp chứ còn bây giờ mà con cáo mà nó đéo tung trưởng được thì là coi như là chết đấm tay thì không bao giờ trúng ở đâu anh em <clears throat> đấm tay không bao giờ trúng ở đâu chuyển sang chơi gót thôi chuyển sang chơi gót thôi anh em ạ chọn một cái bộ mà counter tất cả cái bọn này luôn counter cả greater counter luôn cả cả cả chín hẹp luôn đây nó như này này anh em này đấy chín à sáu assassin đúng không sáu assassin kẹp 4 cọc bốn cọc để counter và tơ đã bốn cọc vào đấy bốn cọc nhưng mà đây là chưa chưa phải là là bốn gót phải phải thay em calông ra đã bây giờ tạm thời chơi hai gót thôi chơi hai gót cũng được chơi hai gót cũng được rồi ok <clears throat> chúng ta thử xem chúng ta có một con ca calông hai mà chơi thử hai gót đã Đấy rồi Đấy đồ này là đồ để cho con con cáo nó clear này Chứ còn ca lông này thực ra thì nói là hai sao 5 đô đấy Nhưng mà không có đồ thì nó cũng gọi là vớ vẩn thôi Tí nữa ra được cái ba tia thì chơi Ok <clears throat> Rồi Nói chung là đã xác định là chơi để counter vào vào Greater từ đầu rồi anh em ạ Không nói nhiều Tự nhiên lòi ra là 9 hẹp thì lại càng phải chơi Càng phải chơi bộ này anh em Đây rồi Bỏ đây Bỏ ca lông này Hà lông 2 sao đéo chơi nhá Calong 2 sao Nhưng mà từ từ thử phát <clears throat> Thử phát đã Thử phát thế nào Biết đâu lại vẫn ăn được 14 máu anh em ơi 14 máu nhưng mà bây giờ tôi Đấy anh em thấy form được đội hình rồi Thì bây giờ anh em cứ yên tâm Yên tâm tôi nói luôn Bây giờ sợ chắc sợ mỗi bit Đây rồi Predator này úi sổi Predator vào đây hộ gái Đấm chỉ có đấm cọc thôi anh em ơi Ốc chỉ có đấm cọc thôi Đấy cáo sọc cho một phát chết luôn kể cả đứng trong lồng vẫn sọc được đấy và đây đó là cáo à, gót nhá gót được khác đấy ui xui ui em thấy không ổn chưa bảo bộ cao tơ lắm đấy rồi ok rất tiếc là không có đồ cho cá lông anh em ạ rất tiếc không có đồ cho cá lông mà tôi bắt buộc là tôi phải lấy cái đồ để tôi trùng lẻ đó có đồ cho cá lông đâu cá lông hai tia mà không có chống lé thì cũng ăn cứt thôi anh em Rồi nói chung là Tí nữa chắc là bỏ cá lông Bỏ cá lông rồi anh em ạ Kẹp bốn gót vào chơi Cáo có chống lé rồi Nó cứ phải gọi là chọc một phát là coi như là clear hết bọn ép luôn ấy Tin tôi đi Anh em tin tôi đấy nhá Bộ này chơi nhiều rồi Riêng cái bộ này tôi Tôi coi như là tôi chơi cái bộ này ở trong beta này Chuyên để counter bọn creator mà đấy bọn ép nó ra lại may quá lại hợp lý luôn lại vừa counter cả hai luôn ui giời quá hợp lý <laughs> rồi counter thậm chí counter được cả luôn cái bọn bít này luôn ôi giời quá ổn con cáo này nó nhảy liên tục anh em ơi <clears throat> cáo nhảy liên tục hay quá xong rồi <clears throat> gladiator cũng đi rồi con chín đẹp thôi chín đẹp đang chảy đúng không không sao, đấy là chưa gặp tôi thôi anh em ơi Chưa gặp tôi thôi, bây giờ gặp này Ok <clears throat> cứ, cứ thử một round cho con ca lông vào Thôi, tôi nghĩ là bỏ ca lông đi Bỏ mẹ ca lông đi, không cần đâu Tôi nghĩ là thế Ca lông gì tầm này nữa à? Đây, chuyển đồ cho con con con con uh, Khan Rồi, vứt ca lông đi anh em ạ Dây cuối cho vào nhá Dây cuối mới cho vào Đấy Để cho đối thủ sơ suất đúng không <clears throat> Rồi Trong cái trường hợp mà đối thủ tự nhiên lại muốn cướp cá lông ấy Thì tự nhiên để cái con Grand Herat đấy nó lại cướp vào cái con God of War cơ Đấy tính toán <laughs> Ok Đấy lần này thì yên tâm luôn anh em ơi Yên tâm luôn Yên tâm luôn Yên tâm luôn Yên tâm luôn Anh em thấy chưa 17.000 đam con cáo Cáo tơ mà Sọc mấy phát là clear hết thôi đây là, là một bộ gót anh em ạ à. Nó không phải là đơn giản nó là bộ assassin đâu Assassin nó gọi là kích hệ thôi Kích hệ để cho có, có, có cái cường lít thôi Chứ còn đây nó là gót cáo anh em ạ à. <laughs> Gót nó thì con cáo nó cứ sọc liên tục thôi mà Clear nhanh lắm Còn Thực ra cái con Calong ấy bây giờ cho vào rồi cũng ăn Doom thôi anh em ơi Không giải quyết được vấn đề đâu Đấy Cái lý do tại sao tôi bỏ con con con uh, Calong ra là vì thế Nó có thể sẽ Doom vào con Khan hoặc con Calong Nhưng mà 50% thì tội gì bây giờ 100% là đéo bao giờ Doom được vào co Đấy bỏ thêm cái con con uh, gót vào Kích hoạt gót luôn, bốn gót luôn Cho con cào nó sọc liên tục Ui rồi uy tín anh em Chắc chắn là uy tín rồi Đấy này con cáo bay xuống này sọc sọc mấy cái này đấy xong một khi mà đã lăn được ấy thì bọn mày chết cái tao đấy anh em ui dồi ui ui anh em nhìn clip kinh không kìa ui anh em nhìn kìa ui xôi ui nó sọc cho một phát live bullet live bay màu luôn 12 máu đi luôn không <laughs> quá là ổn áp anh em thấy chưa tính toán này nó gọi là gọi là chiến thuật đề ra từ ban đầu rồi đội hình nhìn để counter rồi anh em ơi chứ nó đâu có phải là về cuối cùng là ai hơn đồ người để thắng đâu đây nó là bài counter bài rồi anh em ạ à. làm sao mà có cửa ăn nói cho nó nhanh nếu mà chơi assassin ý thì còn thua nhưng mà chuyển sang gót là công đoạn chuẩn bị đã được coi như là lên kế hoạch từ rất là sớm thì làm gì mà đối thủ có cái cơ hội ạ à. <laughs> Đấy con ca lông nó chỉ là một cái tai lạn thôi Tai lạn tự nhiên ra con ca lông 2 không không không không định chơi nha anh em nhá mà có chơi thì cũng nói chung không ăn thua ca lông không ăn thua đâu anh em ạ cảm ơn anh em rất nhiều nếu mà còn thời gian thì anh em có thể chọn clip của hai bên để xem tiếp nhá hẹn gặp lại anh em bye bye